Con này lấy bị người làm phiền này anh em nhá Đáng treo hay mẹ Đừng có người vào nó chạy mất Con cùi lần này đấy Nào tìm đường chết thế nào macang nggak dáng gù đẹp nhỉ ok nha anh em Bây giờ con à, lân cui ban ấy mình à, bấy ở cây à, thoáng thoáng ngoài kia nhá Má trắng Nào xem có hót trong lưới lụp không nào Chắc là không rồi nhá, đây là clip 2